Con tôi rất khỏe và hiếu động lắm Đã rất thông minh Bạn không ngờ đâu Nhờ bé uống Dumex công thức cải tiến mới Maxi Maxi để dưỡng chất khoa học với Torin giúp phát triển trí não Inulin hỗ trợ đường ruột giúp dễ tiêu hóa Đồng thời beta caroten tăng cường sức đề kháng Giúp trẻ thật sự năng động Nhà vô địch của tôi đó Dumex với công thức cải tiến mới Maxi Maxi hệ dưỡng chất khoa học